Uống Messi, trúng Messi Uống Messi, trúng Messi mỗi ờ. ngày Chỉ cần chọn một con số gồm 3 chữ số Gửi kèm một đắp chai Pepsi, Up hoặc Mirinda Đến công ty ITC Bạn sẽ là người trúng thưởng Nếu con số bạn chọn đúng với kết quả quay số mở thưởng Hãy uống Messi ngay